ngàn hoa tím mong nhớ anh về như đồng nắng mong mưa như cây khô vẫn chờ đợi lá như gian hoa mong nhớ sương đêm như một cánh chim trao mình trên biển chờ con nước lên anh đến tìm em dưới dàn hoa tím anh biết em chờ như đồng nắng mong mưa như rừng cây vẫn chờ đợi gió như dàn hoa mong nắng ban mai như một cánh chim muốn chân trời xa thẳm tìm về bên em ta yêu nhau nắng mưa không hề phai thương nhau như muồi ba năm muối đường con mặn như gừng chín tháng cay hơi con cay ta yêu nhau như tình quê ta đó như dòng sông lam xoáy bóng núi hồng này như dòng sông lam xanh mãi chờ anh dưới giàn hoa tím mong nhớ anh về như đồng nắng mong mưa như cây khô vẫn chờ đợi lá như giàn hoa mong nhớ sương đêm như một cánh chim trao mình trên biển chờ con nước lên anh đến tìm em dưới giàn hoa tím anh biết em chờ như đồng nắng mong mưa như rừng cây vẫn chờ đợi gió như giàn hoa mong nắng ban mai như một cánh chim muốn chân trời xa thẳm tìm về bên em thương nhau như muối ba năm muối đường con mặn như gừng chít hàng cây hơi con cay ta yêu nhau như tình quê ta đó như dòng sông lam soi bóng núi hồng nay như dòng sông lam xanh ngời